بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ملم نيت نيتبع دعنا باب المرفوعات من الأسماء باب المرفوعات من الأسماء จึงติดปลอเตะผ่ายปลอเยอะ المرفوعات عشرة تبقى تروح تروح المرفوعات عشرة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله والمبتدا وخبره واسم كان وأخواتها واسم أفعال مقاربة واسم الحروف المسبهة بليس وخبر إن وأخواتها وخبر لا التي لنفي الجنس والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعطف والتوكيد والبدل chừng tịch lo thể hợp bài rồi nhớ anh một phụ ad mình anh asma nên ta hợp lộc chừng bao ta biết kết hai căn khan hai bằng hà sa hà sa baptisa alpha l nè tisa tisa bằng bab một phụ ad alpha bulfa l tarif alpha l kia à, yêu yêu lại pha L pha L cũng thật yêu lại pha L uh, alpha L ok lugotan lugotan an man man au jada man au aujada al-fi'la tengah bahasa tengah lugah yêu Pha là gang gang con ngã gang cái cái con nhiều ngã buộc hết sa sa à, tao nhiều về cái sa pe cái nhiều ngã Nanet Israel gagkonga. Pernah wastilahan fa'il istilahan hmm. Otak tarif lại huwa fa'il huwa al ismul marfu' isim marfu' bi pa bi wang al mazkur qablahu kong sebut telau mong qablahu hu ni namong isim marfu' ni qablahu hu ni hmm. rujukna isim marfu' yêu là fa'el isim kong madfu vì vang kong nga sebut telau mong yun fa'el nga sebut telau mong isim madfu nan au ma phi vi fi ta'wilil fa'el ataupun à, ma phi vi fi ta'wilil fa'el ta'wil fa'el yêu lệ tafsir mana vi yêu tafsir al fa'el chứng từ gạn misal potap gọi là al fa'il huwa al ism al madfu al mazkur qablahu fa'luhu au ma fi ta'wilil fa'el nah bangsa ha bangsa ka qablahu huni rujuk namong isim madfu au ma huwa fi ta'wil mana ta'wil mana tafsir fi ta'wil al-fi'l ay fi tafsir al-fi'l jeng chữ fa'il مرفوع زيد فاعل اسم كان فعل او كان حروفه مرفوع او كان منصوب او كان مجرور او تيسا هو الاسم المرفوع al mazkur qablahu ông đang sebut telah mengnyau ni telah meng isi madfu ni fa'luhu ni ni fa'luhu ni ja'a ni ok au ma fi ta'wilil fi'il au ma fi ta'wilil fi'il jawab kata lain aqaimun aqaimun az-zaitan ni az-zaitan az-zaitan au qalallahu Allah Ta'ala mukhtalifun mukhtalifun anwanuh. Mukhtalifun alwanuhu. Nih. Nih yulit au ma fi ta'wilil eh, au ma fi ta'wilil fi'il. Aqaimun nih. Qaimun ini mubtada'. Lalu az-zaitani yang era qaimun bahasa bahasa qaimun mubtada i'rable mubtada Plana az-zaytanan i'rable az-zaytan fa'ilun ni fa'ilun satta masattal khabar satta masattal khabar này à có em muốn ní cái à, có em muốn ní con yêu là tạo viên mà phía này mà nào như là ai à cù mà nào như là ayakumu ayakumu az ini. Keyola isim fa'il ini nyu amal fi'il. Nyu amal yo ya ke fi'il imun Aqaimun az mana mananya le ayakumu az Ni yun isim fa'il ya'mal amal al-fi'il. Mukhtalifun alwanuh ini. Mukhtalifun ni تعويل تعويل فعل يلا يختلف يختلف يختلف ألوانه نية كم معنى قطاب كلا أو ما في تعويل أو ما في تعويل الفعل أقائم الزيتان أقائم تعويل فعل يلا أيقومون أيقومون ini wajib tak sebab ini ayakumu mukhtalifun anwanuh yakhtalifu muhtawin chữ fi'il rồi cái yol isim fi'il nó nhiều amal giao cả amal fi'il rồi oh. Aqa imun az-zaitan maknanya jauh ke ayakumu az-zaitan. Mukhtalifun alwanuhu maknanya jauh kala yakhtalifu alwanuhu. Dia oleh isim fa'il ini amal amal fi'il. Isim fa'il ini nyu amal amal fi'il. Jeng fa'il huwal qataq wala huwal ismul marfu al mazkur qablahu fa'luhu mong đấy chứng cho khen tua tua tua Pha El fa'il fa'il ta cho khen tua Pha El thì tua ngắt chạy chạy sum nu chạy so lan so lại cha a zaitun zaitun Pha El khen thao lại El ngại vậy vớ chạy sum nu man cha a zaitun nan i fa'il là nè ô thao lại fataha zaitun al baba hen to fael te chumno le man fata hal bab man zed zed e jeung fael jenan gai taraa zaitun al qur'an qur'an à hen to fael e pa te chumno su man qaraa zaitun na dai fael na nó yêu là từ tạ đi alpha n man âu chờ từ alpha l ní z nó với con ngã phải nè nè z nó với con bơ và bằng nè nè z nó với con từng nè nè co mà dày tuần cha a dày tuần nó lại phải là rồi nó chạy lại hay uh, hay ra con ngã nó chờ bà bố lại gang lên ngã nó với con phải Iza ja'a nasrullah udah dalam Quran Iza ja'a nasrullah. Ha. khen to phải ngay vậy vậy hay vì là phụ thòng po hồ tàn mài hay kia tàn mài chỉ chơi lại măn trả à tập bọn ma trả ma trả hay kia mai nè masru phụ masru này chẳng phải nè masru chẳng phải nè chẳng chẳng bài hết nè chẳng phải là nè họ ông phải lo hiểu wa huwa chừng cái chỉ tập bài ta đấy nó từ tới em thua phải el hiền này cái vô là trả á chỉ yên yên này alpha el huwa ismon trả á này phải el mình giá là ô ta hỏi trả á dày tốn mình mặc cả ok khen thua phải el này gặp gang gang có phá bá rồi khen thua phải el thôi là hay mà em cái này hay sai vậy thì thua tôi ta đấy hôm nay chỉ là u phải el huwa ismon một phục thua mình này có cái ism là một phục cái jane ke fe kan isemo tamago ni men ni kan isemo tamago makkah này kan no kan một pho chứng thọ ta dệt em như được rồi ừ. phải ismen một pho mazkur qablahu fa'luhu plona fa'al hatlaunya sebut fa'al jaan ini bỏ tua tua anh dễ tua yêu nên nó tao là isem một phone anh nguyên isem bỏ anh nguyên một phone cái gai nó không một một phone lại jadi kan tuat jalan jadi kan tuat cara ni ke hau kan wa huwa qismain zahir wa mutmar yêu là uh, fa'il mutatua zahir wa mutmar zahir ni hakik mana zahir zahir ni isim zahir nah ismu zahir ataupun à, ma laysa bi mutmar ma laysa bi mutmar habis kan dhamir đó nan yêu zahir dia chứng và hua ala kismen pha enim ta tua do hết và một do hết ni isim zohir do cả dày tôn tí ta tôn cái tông pin nó rò chữ luôn và một mập học cái do hết đó chứ này tò mịt pha hết, nè chứng đi ta đấy hết ni isim zohir chứ mà lấy sao bị một mập cái tò mịt đó isim do hết rồi nó và một mập pha hết thì sao, na vu allahu bố isim hết cái này lafzu Allah này dân kalimah Allah qala Allahu chứng Arab Allah chữ Arab chứng kế, phải cái do lá Allah này gan cũng là apo à, cũng là nó qala rajulan ni ism hết dân này bố phải cái Lan này cái do tua gan là cái này gan cũng lại nè, cha và cha al muazzirun bố phải cái này muazzirun này công mai tan mai, số là hai mai tan mai al muazzirun yawma yakumun này hai tiếng Mesir từng nani ufai chứng tua phải senang qara'tu ờ, al-Qur'an qara'tu al-kitab ừ, tong pin chứng tong pin ni isim zahid ni zahid isim zahid wa yawma idhi yafrahul mu'minun al mu'minun ni fa'il ni Isim Zohid ini. Bayauma idhi yafrahul mu'minun. Qala abuhum. Nih. Abuhum ya fa'il ini. Isim Zohid ya begini. Wal mutmar. Disabloh ya Zohid. Fa'il di tua. Mutmar. Tomid. Nahwu kaulika tarabtu. Di tomid ini. Tu nih. Tarabna. Ila akhirihi kama taqattam fi fashlin mutmar. Tông biết tomid ini. Boh thao le fa'il bang ya ờ ta tu ờ tí chứng gì thao bằng như đó chừng tôi biết cho lên thằng lại cho cái thì xa tôi biết nó hộp được tuần như ana này rồi ana cái nahnu nahnu anta anta anti antuma antum antum karena an tunna oh. oh. plus na plus tua huwa huwa hiya huma hom hunna nih nih itu iya bih nih oke wan nah kau torab tu nah nih ana torab tu Nahnu Tarabna Anta Tarabta Anti Tarabti Antuma Tarabtuma Tarabtuma Antum Tarabtum Antonna Tarabtunna Fana huwa ah, Huwa Hiya. Hiya Tarabat Huma Tarabna Ok Ini Chừng phải em rồi hết Thì thập anh senang mình coi là Abu Hum rồi hết Một mơ đi Chừng mê yêu lên một mơ đi Mình tăng pi hạp lúc tùa e này Chừng Arab như lại phải này Tarab tu Phải tu đi nè tu đi Vậy là Arab e ta Thì là thọ mê run muttasilun ờ, Mabni ala e tom fi mahalli raf fa'el Vậy là khen Arab na Vậy thao biết là tu ni fa'el Tarabna na ni fa'el Tarabta ta ni phải tarapti ti ni phải taraptoma toma ni phải niệm ta khi lắm tôi bị sực khăn được là cho nên cái yon ta ulama cái em cái Arab lại taraptoma tu ni phải rồi nam mìm hằng alif ni alamat tasniyah chừng chừng giờ senang na lại taraptoma ni toma ờ, ni phải taraptom tom ni phải taraptonna ni tonna ni phải nia công yêu lại tòa mi raf mutahar mutaharrik ông pi ni yêu cái thì phải nè ông pi ni yêu cái yêu cái yêu tomir rafa al mutaharrik boh la bina boh pa nahu boh la tomir raf al mutaharrik ni tak kan jadi ni chừng file mu ya boh ya thale file mu ya file ni chừng lô lo này phải làm làm làm nào ni boh tepo ni ya phải cái file ni boh ni thale arab ni tong pin ni tomir raf al mutaharrik ni la file nè tong pin ni file Kalau jenis kayak huwa toropa. Tumit nyo tumit toropa. Fa'el boh ke. Tumit mustati tak tiru hu. Huwa. Toropa. Tumit mustati tak tiru hu. Iya. Hum toropa. Nih, nih, nih. Alif nih. Alif isna nih. Yulai iya alif isna nih. Alif isna nih. Fa'ilun nih. vào ni tarabu vào ni vào jamaah ni fa'il tarabna ni nun nun niswa yule nun nun niswa fa'ilun chứng fi'il kick đấy penyemaian ni đơn ni ya Arabnya senang men wah ni thalai tang pi tamir raf thà mutahrik thalai fa'il pi ni huwa taraba fa'ilnya huwa takdir huwa hiya tarabat fa'il takdir hiya Huma toropa alif isnen Fael. Torobu, Torapu vavun jamaah ni Fael. Torapna nun nisbah ni Fael. Chính là bốc kia bốc zahaba bốc Fael, ok. Huwa takdir huwa. Tarabat bốc fa'il ok tamid mesti takdir huwa. Hiya. Jadi zahaba bốc cái eh, Fael, ok alif isnen ni cái torapa man ken nuno ho nuno torapa mamna tem nge tingi le zahabu bo fa'il ke wawun jamaa zahabna ha bo fa'il ke nun nisbah này chừng to pi giao ni to ni arab ni ha chừngจะเท่านี้บ่เท่าก่อยทํานี่บ่สนั่งนี่ถึงบ่ก่อนนี้มาเท่าเลย fa'il นี่ตัวจุงจุงนี่นี่ chừng ní con này này này này chung chung con yêu lên tờ mi raf mutahrik cái game nắn nhiều này فاعل تمير تقدير تمير مستتير تقدير هو تمير مستتير تقدير هي ني بو الف ني ثاو لا الف اسنان فاعل مغي دان سنن តរពូរបស់វ៉ាវុនចាម៉ាអះនេះ فاعل មួយនូននូនមិនច្បាស់នេះ فاعل នេះមកសឹកឡើងវលមុតម៉ាត់ណាស់វកោលិកាតរប់ទូទូតមីរុនមុតតាស៊ីលុនម៉ាប់នីអឡតំ في محل رفع فاعل យ៉ាងអេរ៉ាប់តាតរប់ណានូនតមីរុនមុតតាស៊ីលុន mabni al sukun fi mahalli raf fa'il nah jadi kan i'rab na tu fa'il na fa'il gawe jeung tong pi tidak loh ya والذي في تعويل الفعل تعويل كان يتلان تفسير نحن والذي في تعويل الفعل أي في تفسير الفعل نحو أقائم الزيدان وقوله تعالى مختلف الوانه จึงกันนี่ติดปลอดภัยเพราะเยอะอากออิมุนอัจไซตาน co imoni hamzani hamzani istifham co imoni mubtada az-zaytani fa ilun satta masatta al-khabar kan kita fa'tal fa mubtada khabar dia akan tom nhỉ, như là cái mubtada ilun satta mà al-khabar chẳng phải phải mubtada tom nhỉ, pin lại ya tapi pini dia kan la ilun satta mà الزيدان فاعل satta mà الخبر ستة như الخبر نيوتو لبي خبر cái cái như là ta ta ta nhưng ta nyukin khabar oh kayuha nyula mta mubtada mta khabar nyamta mubtada hu khabar oh zaitun qaimun mubtada zaitun mubtada qaimun khabar tapi bini aqaimun az-zaita aqaimun qaimun mubtada tapi nini hu khabar oh yula fa'il satta masatta cái khabar là isim cái fa'il ke ta'wil fi'il như ni cùng canim kể đây là aqaimun az-zaitan ayakumu az-zaitan mukhtalifun alwanuhu yakhtalifu alwanuhu yang tahu di bab mubtada kah saya akan sarah ini jeung pini je kan tapang lai wallazi fi ta'wilil fi'il nahwu aqaimun az-zaidan ini qaimun ni ta'wil fi'il yula yakumu mukhtalifun ni ta'wil fi'il yakhtalifu yo le isim fa'il nyu amal yo ka amal fi'il gai طيب chứng phá ác cam ok ác cam một pha él và lên pha ili ác cam một pha él lấy nhầm ta hô công hô công lô hô công bên này hô cái lệ và chép sunnat makro haram ona hô công bên này đi raf on naspun cer cerun habihkum chừng fa'il mình ta hukum hukum lo mình nêu nhau mình hà này mình ahkam fa'il mình hà này رجوعنا من احكام الفاعل منها من احكام الفاعل انه فاعل انه هو ان رجوعنا من فاعل لا يجوز حذفه هو ني رجوعنا من فاعل จึงเขากำติซาฟาเอลันตีฮูฮารุสอาซัฟโย لأنه لا يجوز حذفه حذفه حذف الفاعل giao khía trường hài rau trường ô لأنه أمتى لأنه أمتى keyonya nan أمتى rukun dalam jumlah maya tang te akan sarah bini keyo le fa'il nyu rukun dalam jumlah maya hau nyawa jeng ô hau nyawa bo thapang fa'in zahara fil laf yahla fa'in zahara bo fa'il oke fa'in zahara al fa'il fil laf co co dày dày tốn tốn nên nahwa qama zaitun ini zoharonya qama zaitun ini boleh ờ. oh. wajaitan qama boh zoharo này co qama alif isnan kan này ya lại boh bay bay làm lá co dày dày tốn tốn fa'il dalam jumlah qama zaitun zaitun ini fa'il ya wajaitan qama ini boh alif isnan kan ini i'rab lagi fa'il fa'il ya ya boh cebai cebai i'rab fa'il fazaka nih fa in zohara fil love نحو قام زيتون والزيتان قام فزاغا نن يفعل فاعل جماعه بان ين والا والا والا فهو ضمير مستتر يهلا ني فان ظهر الفاعل في اللفظ ني والا والا ني لا يفني وإن لم يظهر الفاعل في اللفظ nên nia Nih niya lại mà lai lại vậy uh, nè illa na na. Wa illa là hokin lại mà lên căn đó nè. Nah, chừng illa pini ni asalnya mà in không không là. hoặc là Hokin illa pini mana kecuali đó nè. vậy ờ, chừng làm vậy wa là pini ni in không là này nha, cầm cạo này. Này, wa illa pini ni. À. Yah la nyu yo sat pha elo yo ngai ba ga elang, mus fahuwa fa'il tamir mustatir dia fa'il tamir mustatir dia do kata ke fa'il tamir mustatir nahwu zaitun qama bỏ tay mình anh này nahwu zaitun qama nói bu. này tuần tuần mà, mà, ní dây như ngay qama ni zaitun qama yang ngai bang ni luôn zo ní fa'il lo ni ni kong le wa illam yashad al fa'il fil laf ngai vậy, dây tuần zaitun mà ní, họ chẳng chang na kana bo ni sarah la ni pang tha pang cả hoi pi ni ka tha pang on ni hmm. ni arab gai nhà arab trong chừng chừng vô lên ahka vô lên minh fa'il ahka minha tisa ni annahu la hai phù. تسعة لا يجوز حذفه حذفه نه حذفه كده حذف فاعل ما senang nan nan هو هو حذف فاعل يو كي جنو harus hazafnya oa li'annahu umta hake mana umta umta ni mana umta mana ke ni umta saja dạ, ini ah umta à, ah à, umta ni jelek ke lah lagi umta maknahu bidunihi ya lehunya jumlah jeng jumlah oh ya nah wahwa wahwa al mubtada wal khabar pronoun nah. wal fi'il wa naib wal fi'il wal fa'il wal فاعل ونائب الفاعل نيه يلي امتهني يلي ما لا يتم معنى بدونه يهلا جملة نن هو هو nhau có tăng không hakik maksud là umtahni mubtada khabar thì sa mubtada thì tua khabar thì lau fi'il thì pa fa'il thì lùm mư na fa'il ni cũng yêu umtah này hầu nhau ở jumlah ta tăng không ye ota ha chale zaitun zaitun tiga ka ha kalimah zaitun thapang đấy à ờ, thapang o như lên zaitun co imun ông ta tông tua tự zaitun co imun đấy zaitun một từ thế co imun khabar dây tuần mất tôi thơ coi một khẩu vật tông thua thua ní ôm um ta này hà gấp thơ băng ô coi bốn sóc thơ băng ô dây tuần sóc thơ băng ô gầy ní ôm um ta này thì sao, thì tua cái phê e. ô ta lại trà á dây tuần tuần sóc chứ hô phê e ló tệ trà tệ dây tuần sóc thơ băng ô à tôi muốn tệ trà á sóc thơ băng ô gầy nè chứng cha a dây tuần ấy dân đang gây pha el cha a dây tuần pha el cha a plus là tới lúc dây tuần bịa không phải là bớt thấp bằng thấp bằng ô giờ năng gây thì lại ờ, nay pha el tu đi bà tu đi tức là tu riba bà rồi đừng lấy càng to thóc cái to hay, thì chế su đi cò gần lẹ thấp bằng rồi trên gần to chạy dệt vì ni máy mình thấp bằng tu riba dây tuần su đi co malun mengtapang Nia maksud lah uh, umdah ni malah yatim mu makna habiduni lupa sasa mengnu tapang ataupun yêu lệ ma can là ruknan fil jumlah rukun luôn chứ yêu lệ rukun ni lạ chừng oh do cái từ samyang samkit nè ma can là ruknan fil jumlah nah ma la yatimmu mana bituni au từ lại ma la ma ma kana ruknan fil jumlah ni atau menjadi oleh ma kana ruknan jumlah ini kau thapang ngai hầu nhau ở thapang bằng gì thapang ô hầu hầu nhau ở thapang ô thapang ông ta hiền lý ăn hầu ông ta ông ta hiền giáo phơi chừng vậy là ông ta lại em là cái làng lại còn lý ấy cưng ấy hay là càng lại cưng có hầu rồi hầu cưng ở bờ cam sang chùm la cái đó hầu nhau ở bờ thapang chừng chùm la tới nó nhầm tà thua chùm la chẳng thế akan à, phải ông ta hằng phật là này này ông ta ông ta không phật là cái vasakikade thì sa yêu om ta thì tôi yêu phật là om ta này thà giao chứng o lên gạ chúng là lấy cha á dày tốn men mặc cả thế cái thế lại om ta này cái nữ fael om ta thế cái fael hay cái cái om ta thế cái om ta hiện ni tuần ni ni yêu om ta như này lục chứng o lục tháp tăng ông bao nhiêu lục asa fael tháp tăng ông này lục ចាថបាំងអកឯងលុបតុងតัวក៏ថបាំងអកឯងទៅពីតែមិនមកកាសនេះលុបថបាំងចំឡាស់តតាខូតគេនេះយផុតឡាស់នេះផុតឡាស់នេះហើយគេមិនណាផុតឡាស់នេះផុតឡាស់មិនណាគេតាមយោគីផុតឡាស់ណាលពេះលពេះណាណាញូនតមកមកមកបសុំពុតណាមកណាមិន complete យកមក complete មកណាមិនប្រថែមិនអូតហើយ ذهب زيتون إلى مدرسة أوكي okay? ni umdah ni fi'il fa'il umdah jumlah je ni ta'ila madrasah ni khen cek cái đấy cek o cái đấy nhưng ta khút jumlah ở thao băng cho con nha cái này nhục càng mà nà men nhục khút mà nà ồ bỏ cái ni con ye phật la này này ni ye phật la này này phật la này nè phật la tổng phí này ye phật la je ni chung jumlah cái bà sa cái cái đấy thì sa yêu chung umdah thì to ye phật la ô ta hỏi là ja'a ngạ phật la về thao băng cái ja'a zaitun Ni iya yang tu jaa zaitun raqiban ni. Jadi ini untuk sempurna mak jumlah man. Jaa zaitun tu ni kong tapang ya kai. Kong tem kai, tem kai. Ha. Ya nang jalasa. Jalasa zaitun alal kursi. Ni ya fadlah ni, ni ya umdah ni ni. Hazaf ni khut jumlah khut mana mak ya. Tapi ni fadlah ni hazaf ni mana khut khut rồi cái càng mình. Tem kai. chừng walenfa walenfa en à, ahkamun minha annahu la yajuzu hasfuhu li annahu umda ni umda ni fa in zahara haki zahara nan an fa'il fil law nahwu qama zaitun zahara yanan qama zaitun fa in zahara fa in zahara fil laf nahwu qama zaitun ni qama zaitun qama zaitun ni zohara aja nih jeng Arabnya ni fi'il mati ni fa'il dengan ya oke okay. ni zohara coba ya nih uh, wazaitan qama wazaitan zaitan qama ni zohara kayaknya qama ni ni ni alif ni ni qama ni jeng boh boh fa'il lu kia nih alif isnan ya fa'il tên nghe, nắn công yêu là فإن ظهر أي ظهر الفاعل في اللفظ نحو قام زيت والزيتان قام فذاك نن كون يو فاعل ច្បាស់ហ្នឹងឧទាហរណ៍ទោះទំនៀមទោះគេច្បាស់ហ្នឹង وإلا وإلا وإن لم يظهر الفاعل គង់ទៅកាក់កានេះ فهو ضمير مستتير យកកាពកតាប់កាលេ زيتون قام នេះ زيتون قام ហៅតែមើលចម្លាស់ហៅតែមើល زيتون قام យ៉ាងនេះដងអូ ni ya ka zaitun qama ya ngai ba zaitun qama ni zaitun qama zaitun qama ya ngai ba zaitun qama ya la bo fa nó la gì la do sợ bo ho ni ni cái này lệ ni đo mo hết này bo fa cho ba cho ba hết này ni nhớ bo ho ngai ba zaitun ai đâu lại một tờ thải rồi qama ni fel mati bo fa lo ke huwa ni ya ama ờ, huwa jeung fa'il ni huwa ni tamirun mustatirun jawazan takdiru huwa chừng hôm là chừng Arab vậy là zaitun mubtada qama fi'il madi fa'iluhu taqdir huwa chừng jumlah fi'il fa'il chừng khabar được nghe trong cái cái tao cái nó cái tao sắp hợp tổ vào tại đây như rồi tại đây cái này nè huwa al ismun mut al fa'il huwa ismun marfu' al maskur qablahu nini tengge engkan ini tela kama zaitun ini oke tela ismun morfo al maskur qablahu fa'luhu nini plom nini hu fa'en to talau nyum lai boleh tarikh nana dan mana à chứ bài nana ờ hãy ờ, biết giờ này giờ một tờ thả à yêu yêu phải giờ này yêu một tờ thả tarikh tengge ni wal ismun morfo al maskur qablahu nini fa'luhu nini nah dan nina ờ chừng nia na bu dây tuần co mà dây tuần mập tờ tá co mà phải mà tí mập nệ lần phát pha ờ, pha fa'ilu damirun mustatirun jawazan takdiru huwa rồi jumlah fi'il fa'il ya ya khabar ni cái là mút tờ tá như tôi cả tạo cả tạo cả tạo tạo chung ngân với chừng ờ ờ chừng ahka mu hu ahka mun pha el mà an fi'il wa minha nè ha nè mong lay wa minha ay min ahkam al el mình ha min ahkam al thì tua na thì sa cái này ibloh ya này thì sa anh à, annahu la yajuzu hasful fa'il thì tua ok à, okay wa min annahu la yajuzu taqdimuhu la yajuzu taqdimuhu taqdimuhu nó taqdimu kia nè taqdimun fa'il lên này nội chuối alal fa'il bỏ cái này cái này em tuân xuống cái này nè ok la yajutak timuhu ala fa'il fa'in wujita jela bo to to na bo fa'in ya tom nau gang go kan ini ini la annahu la yajutak timun fa'in ala fa'il nan oni to kala jahla go fa'in wujita ma zahiruhu anhu fa'il jela bo bo na ya ole yam kan ini ni ni zaitun qama ni ni ni cạn nữa bay zaitun zaitun mà này ok annahu ditama jumlahnya sahih jumlahnya kan harus bini jumlahnya yamin nana tapi kan là Arab lại zaitun ni eh, qama ni khabar chính ô khi lại nan men zaitun qama là này bọn này fa in wujida ma zahiruhu annahu fa'il muqaddam fa'il muqaddam ala ala fi'il bọn na bọn lại ui zaitun qama ni tôi thấy bọn fa'il ấy bọn fa'il ấy ni bọn fa'il ấy ni à như thầm nào nhà tôm nạp phi lên này nhà tôm nạp phi lên thà e lên nhà tôm nạp phi lên này giờ là bỏ ngay mà ngay vậy vợ cái to tới e đó nó nó wajaba takdirul fa'il tamiran mustatiran bỏ cái tamiran thì làm bởi dây tuần một từ thà qama fa'il ma thì wa fa'ilu tamirun mustatirun jawazan takdiru huan ini wajaba takdirul fa'il tamirun mustatiran như là bên là huwa vậy này tisa nè tisa ويكون المقدم إما مبتدا مقدم ini imma mubtada nahwu zaitun qama này này boh như vậy này boh cả rồi hết đây nhung đi tọt pha phải này tọt tàu phải cho ngại vậy giờ tập thiệt đi nhung này mubtada này giờ tập thiệt huai thì sao wa imma fa'ilan bi fi'lin mahzuf ataupun boh như tọt tàu ra boh lại pha fa'il như tọt tàu ra luôn nó nhiều tổ nhưng ngày vợ thì sam cái này thì lại bao phải em tổ tao em mà nhiều nên một tờ thả vậy nên thì dày thôi này một tờ thả vậy bao phải em nhiều nên tổ mít tắc tiệt hùa vậy alpha elan bị phệ lên mà dù ở à, ta bao nhiêu nó phệ em sam gặp phệ em mà dù tắc tiệt nahbu wa in ahatun minan musyrikin wa in ahatun minan musyrikin istajaraka ni wa in ahatun ini mkani bloh ya na kani zaitun qama ni này chứng uh, eh, ditua ah, wa in ahatun wa in ahatun minan musyrikin ah, minan musyrik minan musyrikin mus ah, musyrikin nastajaroka nastajaroka nih kalau pihak bangkai oke okay, فإن وجد ما ظاهر أنه فاعل مقدم وجب تقدير فاعل ضميرا مستترا وأن يكون المقدم مقدم đấy bỏ مقدم đây زيد قام này مبتدا bao cái này nia مقدم này này مبتدا lo hết này lo hết nè wa imma مقدم nó فاعلا بفعل محذوف bỏ مقدم bên này cái với ان احدم này với ان احدم này مقدم này le en en satiyah nat era mubtada bây jeng em mukaddam ni fa'ilan bi fi'lin mahzuf mukaddam bi ni ahatun ni ek le mubtada jeng oh fa'il li fi'lin mahzuf wa in ahatun minan musyrikin istajaraka boh di bab ya wa nào em fa'ilan bi fi'lin in nahwu wa in ahatun minan musyrikin istajaraka li anna adat asy la tadkhulu ala al-mubtada ini adat សត្យះនេះតមើទៅងកមកទៅត្រាប់យើងអាទុននេះតែមិនទេតមើបើជើងអិនអាទុនបើជើងអិនមេសជិតបើជើងអត្តសរតណាអត្តសរតណាខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំយកហ្វេនសរតច្បាប់សរតខ្ញុំតមើទៅងកអ៊ីសិមមើជើងយើងអាយបើយ៉ាឡាអល់ឡោះឡាបើអិនអាទុនមានមុស្លីគីនស្តាជារកាយើងអាយបើអត្តសរតនេះហូតមើទៅងកមកទៅត្រាប់ជើងអូហូកិនតមើទៅងកអ៊ីសិមជើងអូមកនេះហូកិនឡាមកទៅត្រាប់អ៊ីសិមហ្នឹងសំខាន់យកលេអត្តសរតនេះ temu tengok tada jengo temu tengok tepi isem jengo lo yang ngaya baga ya, ya, ya takdir ni wah fa'il mazuf bo kala ni wa imma fa'ilan jeng Arab ini ni ah tu ni Arab gini fa'il fa'il bo fi'il lo kaya takdir jula wa in istajaroka istajaro ahadun minal musyrikin ini minal musyrikin Istajaroka. dan enggak chúng tập tiệt từ ngọ phi ali này mức phi lên mình tập tiệt vô này giá hình ta hai gang musirikin có nhiều mai đo tòng không hứ bột độc của vương hư về thì tòng hứ độc về thì tòng nhú và ena hatu menan musirikin nestaja độc ta pha ajir à hư tòng nhau hai hư tòng quả salat salamat nhau hai chứng chứng a hatun pini arab lại cái fael Arab một từ thà chứng đó nè ờ. fael rồi bốc phi lo cái tật tiệt phi en này jumlah nih. Wa in wa in istajaraka ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu. Chứng chứng tật tiệt phi en tập nih. Tại do lại syarat nih tamu tengok ngọ mubtada từ ngọ tamu từ ngọ isim từ ngọ. Thế lebih ini muqaddam nih zaitun muqaddam. Arab lại fa'al e chứng oh Arab lagi ya. Hah? Mubtada, dia ke? Wa in ahadun nih muqaddam kan nih kok telah fi'il i'rab muqtada chữ ngô i'rab là kia Arab là fa'il li fi'lin mahzuf tên nghe tong pih cột a lên khan coi ta happy tong pi cột a happy là bỏ adat syarat in atau à, mok yếu yo takdir bằng nhiên idha sama ung sok tat idha này tâm mơ từ ngọ fi'il bởi chừng idha sama này yo ngay vậy bởi coi ta thì là idha sama ung sok tat ya nggak ibarat ya, takdir ibarat ini ada syaratnya nih nggak temu nggak isim bejeng tengah ya bang <laughs> idha insakat esama insakat ya kok takdir ini wa ya, in ahatun minan musyrikin istajaroka takdirnya wa in istajaroka ahatun minan musyrikin istajaroka dengar ya sama sam suku wirat ha idha adat tâm sarat tamo tungo isem bojeng yau tak ti mengih lam ko ita nyu khilaf na hau tadi le ko ita mashab basri yau berjep ko yau tak ti mengih tak ti mu tak ti vn ke vn kong kan sebut to lam jumlah ni ya iya sama ung tắt tak như jula ida in saqqat sama in này ya này, tắt ni tak ti mu istajara ka bi ajak kan ini chứng tôi tôi biết thế thao thao thao thao tạo vì ô là mà nào lại alaina an naqulu alaina an naqula alaina an naqul wa alaikum an tuawilu câu lá hơi hơi tạo viên chứ tạo viên giờ gang thâu nào thâu coi tới hàng thâu tạo viên hàng thâu tăng ông in gì tuần trà à nên giờ lại gang nhầm về gặp thế như là in dây tuần trà à <laughs> nhầm về đấy giờ lại gang thâu là tập thiệt chứng in trà à dây tuần ចាយល់ណាស់យកគ្នាចូលទឹកទីនឹងវាទៅនេះសំខាន់គឺទៅថោនិយាយបើថោហើយហត់តែនិយាយបើថោអមណាធ្វើតែចេះតែអ៊ីននិយាយទុនចាអ៊ីនមេសជិតថោទឹកទៀតហើយណាណាគេឡើយហ្នឹងទៅពីលំកូតអានយកយកទឹកទៀតនេះនេះយកតែលោកនិយាយអាសាហើយបំនិយាយនេះហើយនិយាយនេះសម្រាប់កងតាំងនិយាយគេនិយាយណាកោនេះទីតាំងទឹកទៀតអីគេ đến Dia không đăng tom mje thua cả tak thi tua kan. Bang jol chit gư tem mje. Ha làm telam làm này. giờ tak thi như nyu nhà na nó nhà kle cả Tum mje nó chắc kan en ja en zai en ja a zai tum nào. Ừ, ok. Giờ là giờ là pini đó, giờ là bị pom nó game con án thì chạy fe thâm đàn. Con án là mje nó với en a tun. Chứ te ba nó sẽ ngon. Giờ kia en ni tâm mơ từ ngọ. Isem chừng đi. Chứ giờ tập thiệt tiền pini. Tuy nhiên con mình hà lại và mình hà mình ahkam al-fa'il annahu la yajuzu taqdimuhu taqdim fa'il ala al-fa'il. Fa'in wujida ngọc. Ma zahiru anhu fa'il muqaddam này wujida này. Ngay vậy wajaba taqdirun fa'il dhamirun mustatiran. Okay. Wa mà muqaddaman imma mubtada này này. Đây. Muqaddam zaitun này mubtada nahwu zaitun qama này muqaddam mubtada wa imma fa'ilan bi fi'lin mahzuf này ahatun này fa'ilan nè بفعل mahzuf تقديره istajaraka ya wa in ahatun minan musyrikin istajaraka ay wa in istajaraka ahatun minan musyrikin istajaraka fa ajirhu anna atat asyart la tadkhulu ala al mubtada tangpi ata ya kalam kena atat jazam ya ka man man ka hu man ya le man syarat ya le man zaitun bo ya le man istifham jeng jeng samkhan ya le atat syarat hut taមើលទាំងអស់ isim ទាំងអស់ទី cloud ទាំងអាការមុន file ណាវមិនហាវមិនហា ومنها من أحكام الفاعل أن فعله يوحد مع تسنيته وجمعه okay, nilai apa? Uh, ومنها من أحكام فعل أن فعله يوحد di cloud أحكام فاعل yang dalam multi cloud anna fa'lahu anna fa'lahu dia fa' kenan hu hu ni ni fa'il ni là fa'lahu tak ni ting to to anna fa'lahu yuwahhad này ni kan bahasa ni yuwahhad ma'a tasbihi wa jam'ihi e hi ni ka fa'il rồi kama yuwahhad ma ifradihi fatakulu qama az-zaitan kama qama az-zaitun kama takulu qama zaitun. Tengen? Maknanya là fa'alana ni anna fa'lahu fa'lun na, yuwahhad cái asa này đeo cả cái comma dày tà này này fa'alana comma này yuwahhad dày tà walaupun fa'al như này musanna cái đây chạy một phật cho công này em nghe bố đi wa anna fa'lahu yuwahhad yang bahasa chạy chạy một phật ma'a tasniyatihi walaupun fa'al nó musanna cái đây đeo cả comma dày tà cái đây co ma này một phật cho công nha vừa qua hạt cho công nha tên nghe vừa chăm y hì và lớp con pha là chấm họ cái đấy ô ta là co ma ai dày tùn thì pha chấm họ cái đấy chứng trà phê lấy vừa qua hạt công chạy một phật công bọn ấy và anh là pha là dù qua hạt mà ta xin đi thì vừa chăm y hì vừa chăm y hì kama yuwahat ma ifratihi fatakulu qama muốn zaitan musanna cái đấy pha ấy qama ni yuwahhad mufrad qawmiyah qama az-zaitun zaitun ni cemak ka deh qama ni mufrad qawmiyah yuwahhad na, nah theo ek lại qama az-zaitan qamu az-zaitun chứ có nè chồng kama taqulu qama zaitun giúp có thể lại mufrad này mufrad thì lại qama qama zaitun mufrad bằng cái chừng fa'il mufrad có fa'il yuwahhad mufrad này fa'il musanna cái đấy phải à, này, này, này, chỉ một, cái bên Hai តែ fail នេះ you have មក fraud គេ fail នេះចំកគេណាជាង fail នេះ you have មក fraud គេតែនេះតែក៏ប៉ុនយ៉ាទុយយកឡា essay តែនេះក៏មកក៏មកនេះចេះបើតែពេលណាចេះ essay ទូណាក៏មកហើយចេះតែយ៉ាងណានេះអ่าចេះតែយ៉ាងណាអូខេតែនេះពីនេះតែនេះណាច្បាស់ទេណា qala Allah ta'ala qala rajulan ok chừng rajulan musanna phần nào một pronoun mufrad co qala không này qala qala rajulan này lan vậy này thực ra là qala lan thông như này trong coi ta hết này ganh cột an nữa trong như thế này chứng ngôn này chứng ngôn và jaa al muazzirun muazzirun chỉ mọ tới biết một này công không theo ek là ja'u này ja'u chứng cha u al muazzirun chứng ngôn thế này thông này này chồng giờ năm ngày bỏ co là do lì mùn phải e lên chấm mỏ tớ biết phải e nên một phần cổng hồi lại co lu ở do lì mùn chừng ở chồng và co là nishwa nishwa nó chấm mỏ gầy nishwa nó chấm mỏ gầy tớ biết và co là nên một phần cho công, nên co là nên một phần cho công, nè tên mới này nên này công bà nào lại bảo mình hả anh là phải là hữu dụ hết gần ngặt một phần kan bahasa walaupun fa'ilnya musanna ka deh atau fa'ilnya jemok ka deh dâu cái à, cho nên cái gần chạy mufrad bị không phải nhưng mufrad yếu cặp nhỉ nên không ni, co mà dày tụt mufrad musanna cái đấy mufrad còn co mà ai dày ta chỉ mọ cái đấy co mà còn tại vì phải đi ok wa min arab Wamenan Arab eh, nih Wamenan Arab ini Banu Al Haris bin Kaab Wamenan Arab bin ini Banu Al Haris bin Kaab uh, ah, menemu kabilah bangsa Arab ataupun Banu kabilah Bani Al Haris bin Kaab man dagang kong yulhiku al fi'la alamat tasniyah wal jama' idza kana fa'il musanna au jam'an nè càng thì làm cái này nếu Arab nhập tay nè fatakulu fatakulu hay là này Arab này dần họ cái hơi đó này ta này fatakulu al Arab nó koma azaitan bốn cái này thì lại hầu nè mufrad mana walaupun Fa'el musanna cái đấy koma mufrad kong tapi menir mengkabilah Arab kabilah Bani Al Haris bin Ka'ab kala habil musanna fi'il qadi musanna kay habil fa'il musanna Thì fi'l có chạy một sân nào kì Qama az-zaytan Và qamu az-zaytun Ok Hãy biến là fi'l chấm mọ Chừng qamu đấy chạy chấm mọ kì Và qumna al-hintat Hãy biến là fi'l chấm mọ Cái này chấm mọ ma'anna salim Chấm mọ ma'anna salim vậy Chừng fi'l giờ chạy chấm mọ kì qumna này vậy là kia như นั้น tôi kia coi ta thì lại với co ma mình kể đấy vì nên chỉ lại co ma ai dày ta qama az-zaitun ពីនេះ qamat an hintat ទេគេទីកអ៊ីតាហ្នឹងតែពីនឿមកពីរ៉ាអារ៉ាប់កដៅនេះទេគេហោវតុសម្មាលូកអាកាលូនីអលបារ៉ូគីសជាងប្រែណាហូពីហ្នឹងឡែលូកអាកាលូនីបារ៉ូគីសជាងថាឡែលូកភាសានេះអត់នេះនេះអាកាលូនីបារ៉ូគីសបើញូអាសាលយ៉ាងណាយេបើគៀះជូនណាស្ទះទុនគៀះញូឡៃបើបាយបើ a kalani no a kalani để tìm nghe và ro và ro gis này này như này nha akalu akaluni bây chừng tìm nghe à akaluni albarogis kia cho nó nó akalani albarogis yo cái là torobani zaitun le torob à, ai zaitun le torobuni ai zaitun mới chừng à chứng kia cho như này thêm nghe ní yêu cầu ní ní ní yêu cầu co mu ai giải thù ní à, chừng paro cái nên yêu yêu nữa cái này chim chim cái tật cái cầm cầm chiêu rồi nhà kẹ thế này gạ gạ gà à gà có nghĩa tội nó chiêu nè tôi làm tao làm kia rồi kẹt thế này như bà rò ghi nè bây giờ là bà rò này chầm mọ nó nó pin ấy như chạy chầm mọ ngày bọn này à cà lu ní al bà rò thế nghe nhũ dạo như nó à cà la ni nữa ya kan cái kan ya nya nó tôi coi ta con mà ruột không thể tập ai nan qama az-zaitan qama az-zaitun qamat al-hinta لأن هذا اللف نين هذا اللف نين أقلوني البراغين سمع من بعضهم yang mit mai mừng nư mừng Arab nư mừng có bị là Arab nhầm dạy nan vậy như là tua gang má như là ô thao lại cha an musliman cha u an muslimun nhầm dạy nan cái nó như như kiểu <laughs> không 까베라시 청청가 bahasanya to tu qabilah tu itu lebih kan macam tu wa min hul hatih ni min min min hu hatih ni hatih ke lai hatih lai musanna ti alamat musanna jamak ti alamat jamak kan ni ti alamat jamak kan ni wa min hu ni ni hatih ni ya nabi mya ni ya ta'aqabun fikum malaikah bil laili wa malaikah bin nahar ya ta'aqabun ni nyu ne qiyah nyu ha ki ya ta'aqab ni ya qiyah nyu ne ya ta'aqab fi kum ni mong iya sang kau ita hanya kong maruf nana malaika ya ke tapi nabi biala ya ta'a kabun ya ta'a kabun ya ke giao kong akaluni barokian ini nih trong ó kabila kabila gặp nhầm ta bật là nhầm dây năn nhé chừng con ông rau vị con nhiều thì bài giác tí mấy cái gì này gia ta có bốn phi cũng mà lại cả chừng ní để bỏ lên hơi trong ó cho nên cái do lại lugo min bahasa Arab ờ, cái yo le bahasa Arab ko ita ke ngak ne ke mung Quran hadis ne ye hong siit ne ye chứng hadis giờ ya Quran ya ne ye le trong ba chứng ye le bahasa tetapi kan sahih was sahih potan ke le was sahih was sahih ni ke te ya khilah ko ita ha ni tapi ke le was sahih annan alif ni alif ke ni alif musanna ni ni ni alif tajniyah ni wan nun nun nun niswah ni wal wow wawun jamaah ni ni tengok wasahih anna alif wan nun wal waw ahruf talatun al tasniyah wal jama' wa anna fa'il ma ba'daha ni habang kan wasahih anna alif alif boke ni alif isnan ni ni tengok wan nun nun ke nun nun niswah ni ni nun niswah ni komna ni wal waw waw lain វចមៈនេះវចមាអះនេះអះរូហ្វកលិអះរូហ្វហូកិនតមានអូណាអះរូហ្វទាំងនៅខាងបងយក គេជាកលិអះរូហ្វអះរូហ្វតាលតុនអលតឈ្នីយវចមៈហូរូហ្វមិនហូកិនខៅកិនតមានអូហូរូហ្វមិនហូកិនតមានអូព្រោះណៅអឺគេនេះ وصحيح أن الألف والنون والواو أحرف دالة على التثنية حروف كون يتعين لأون نيني مسنة قام زيدان مسنى قام بجي لا مسنى من والجماع برهنا لا قاموا ني بجي لا علامات كون بجي لا جماع من هوكن هوكن هوكن تمير او ني تشون كاو هو رو تمير نا بني អឺវ៉ាអានណាន់ហ្វាអិនមកបាក់ថានិយាយនេះស្នងបានអាយហ្សៃតានហ្នឹងទេព្រោះណោកលាអឺកមូអាយហ្សៃទូន For now, kika qumna qumna al-hindad. Hindad. Này. Ota me kalai was-sahih ataupun jumhur ulama nahuga was-sahih annan alif. Alif lai ni alif qama ni ni. Agak bit mgeh ni alif qama ni. Alif isnan wan nun. Nun niswah ni ni ni. Tahu tak? Wal waw waw jamak ni ni. ahruf ahruf mình ahruf គេខ្ញុំបញ្ជាឡើយអូកមកនេះមកសណាកមូវ៉ាវនេះចំមកគុំណានេះចំមកមកណាស់មែនហូកិនលេតមីតអូកយោលេហើយពីនេះតមីតជាអេរ៉ាប់ហ្គៃតមីតជាអេរ៉ាប់ហ្គៃលិនព្រៃបែបកានេះទៅវ៉ាវគេបែបកានេះនេះនេះអឺហ្សៃតុនហ្សៃតុនកមកនេះនេះអត់តតប៉ុនដែលយ៉ាងនេះបងយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះស្នងស្នងតា الزيتان قاما الزيتان قاما تنبه هساك الزيتون اوكي قاموا هساك الهندات هندات قمنا قمنا تنبه បន្តជាថាប៉ាំងឡែអះរស់មកសុតគេនេះគេយកញឆុងនេះបោះអាលីវនេះអាលីវនេះញឆុងក្រោបនេះហើយពីនេះទៅឡែអឺអាលីវនេះអាលីវនេះយកអាលីវតមីហិតនេះបោះពីនេះកន្លែនេះវ៉ាសហេអាននអាលីវវនូនវនវ៉ាវអះរស់អះរស់មកកន្តមីរហើយពីនេះអះរស់ជាអេរ៉ាប់ឡែកោម៉ាកោម៉ាហ្វេអិនម៉ាទីអាលីវ hard phone ni alif tiga alif hard phone dalun alat tasniyah dengar kini vào tilai vớ hot phone tan lon ala ala jama ala jama azukut à, công na pini lai vớ hot phone tan lon ala jama an inas ghét na họ ông tôi thì khăn nơi nè hầu horo không tổ mía đấy, cái cái lại hầu horo tổ mía bây giờ ai lọc gai này, tôi đi yên đi hay bang cái yên đi cả, họ nhầm lộp cái này, vì ní ai lọc gai này, nhưng này liều giao khảo đi phía, tapi vì này ní cái nhiều lại liều tổ mía đấy này, cái ai lọc giờ lại cái này, liều này cái liều cái này, tổ mía cái tổ mía một tơ sen lắm, ní liều ní ní ai lọc cái ai lọc tổ mía luôn một tơ sen luôn, mabniyun al sukun fi mahalli rafa'il này, tên nghe tiếng Arab ini tiếng yêu tổ mịt tem ghé bó chỉ lại liu isen này tờ mịt nè phải là tem nghe, vào pin ní tiết áp giờ đấy thế tờ mịt một tờ sel bề ghé pin ní nôn ní yêu lẹ thế tờ mịt một tờ sel bề ghé đấy anh nghe tờ bị pin ní với chị yêu lẹ họ rồi mình bằng tem nghe, họ bằng bằng như thuần này nó tính nữa nè <laughs> nên nhà giao cả bên này này نبيني كلا بوتاب كلا وصحيح أن الألف والنون والواو أحرف دالة على التشنيع والجمع وأن الفاعل ما بعدها نيجي للفاعل ما بعدها أتحالا قاما الزيتان تلا قاما نفعل ما تي ألف ني حرف دالة على التشنيع رهنا الزيتان فاعل قاموا واو جماعة حرف دالة على جمع الذكور رهنا الزيتون فاعل Ờ, công hot قمنا نون هات فون تا لون على تمائنات لون فاعل الهندات تنه chứng kiến đi vợ thế hội Arab lại hot phần tàn luôn ô tỏ mịt anh dày tán cò mà ni alif ni tỏ mịt một tà sil ok cò mù vào ni tỏ mịt một ta sil phim mahali rafael công na này nù ni tỏ mịt một ta sil phim mahali rafael tên đấy Nabiniya wa sahih annan alif wan nun wan waw ahruf dalatun ala tasniyah wa jama' wa anan fa'il ma ba'daha. Fa'il ma ba'daha ini ini ini. Ba'daha ni fa'il ini. Dan mana? Ini ceng lugah Arab ya nan tapi fa'il itu. Sama. Wa minha منها ومنها من أحكام الفاعل منها حقيقة أوكي آه أنه يجب تأنيس الفعل بتاء التأنيس ساكنة نعم. ومنها أي من أحكام الفاعل أنه يجب تأنيس الفعل بتاء بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارعة fil awalin mudore iza kanan fa'il muannasan hakikiyan nah wakamat hentun wa taqumu hentun, dengar nih wa anu ya cipta anis al fa'el ini cipta anis ya, bita tak eh? anis nih nih, kamat fi akhirin mati mati ini kamat nih wa bita mudhara'ah fi awalin mudhari' nih ta mudhara'ah nih takumu nih Oke, fi aul muto muto mutore. Iza kanan fa'en mu'annasan hakikiyan. Tadi mu'annah yang tatua. Di klau tiga kamen ha taknis. Uh, ah. pak yajib taknis ah, kina uh, al-fa'il bita as kina, fi kia là phi a khiết màu tí và ta mô tờ rõ phi cái này và awal al mudore chứng iza kana muannas iza kana al fa'il muannasan hakikin muannas nyem ta tua ni an muannas ni muannas jatua tisa yêu muannas hakiki ditolak ya ma'anas ma'anas ke ma'anas majazi Hakik makna hakiki nè Hả? Đến mất kìa. Mana hakiki nè kìa. Mana nhô thì sao man tà lịch hay cái đây đi pui mana gì. Nó nó senang bang yo nè. Tadi ile kemai kemai. Ờ yan nan si mantalet nan iman nah yan hakiki bang yan nusi lai kala pegat di pu man nah hakiki yan planau ờ, ma talet pinatang kiket di pu man nah hakiki yan mop nai pep nai <laughs> man nah hakiki yan tên nghe tên man nah hakiki ya man nah mujazi ni nyu di pu apa nyu talet oh nyu kan yan ni Jauh ka agap tot dayanan asyamsu معناها مجازيا معنى مجازيا mà nó nhô để bôi ốc là nhô bò gai cái gai mà nó nhô nếu yêu mà ăn na cái mà ăn na mà chả gì ta giao ca cái abduni al ar nếu nếu mà ăn na cái cái hai mà ăn na mà chả gì nhô hô để bôi lại giao ca cái tông pi húp rồi ông tông bà phai tông tông pi húp rồi hai cái cái này ta cú mà ăn này mà chả gì tòm ta ta mà anh mà chả gì nè à. hà gì hi ai non tới em là hà ra ai non nọ hà gì hi u dù non cái do như tua tua tên nghe tên nghe hà gì hi gia tôn cái do tên nghe niệm ta cù hà gì hi rít luôn ỏi ta anh có ta thấy hà cái anh anh có ta lấy cái đấy niệm ta cú mà anh này mà chả gì nè à. hà gì hi ai non hà gì hi u dù non cù bơ cái gì gì yadun hadihi rijlun giờ lại hậu cù bao cho cái cái giờ cái cái cái bối hada amfun giờ tung phun một mà một giặc cờ á chứ lebih tekan giải pi ni mà mo anah nyem ta tua mà anah hakiki mà chả gì cái do gừng tới như tệ thòng hồng hồng này ومنها ما ومن أف منها أي ومن أحكام الفائد أنه يجب تأنيس فعل وجب تأنيس فعل هم تا تأنيس هم تا ساكنة في آخر الماضي ني يعني آخر الماضي cái قامت hình này ta này ta ta ta ساكنة này آخر الماضي bơ وبتاء المضارعة في أول المضارع ني ني ta cô mù mù tò rẹ này chạy ta này في أول hạt tiền này tò mù tò rẹ từng đấy Iza kanan fa'en mo annasan hakikiyan nahwu qamat hintun. Hintun ini dipui nih. Makna hakikiyan nih. Fatima hintun Zainab tongpi hakikiyan. Pelan ha, tinan tinan sebelah ya. Atuhum ental baiti illa muka'an. Nih, nih wa kalai wa yajuzu tarkut ta. Hampir lah ya. Hampir lama anna hakiki wajib ya ta ya. Nah nếu cái này bây giờ chú chú tất có ta iza ca nan pha el mà chờ gì tạ ni na hồ tao là a samsu tao là a samsu a samsu hả kia mà chờ gì chân harus là ta harus chạy ta tùy ta, để khen lại tao là áp samsu tao là a samsu cả hú để khen lại tao là áp samsu cả hú vậy từng đấy ta yom chờ gì Ờ, khăn tẹ cả hầu tẹ ao ka hầu ai Menjazi, menjazi tẹ thapang hakiki ka yo lại ta là an yo đi puim lại gì khăn tẹ ta cả hầu tẹ a hầu cốt an này wa ma ca kana sola tu hùng hum ni yak nyo ca na ya lại gai một cốt an tới lại wa ma ca kanat sola tu hùng cả hầu gai tẹ yo lại sola tu hùng lại xem nyo giờ đừng nghe này này gai một cốt an thì lại mà kanat sola tu hùng em nghe giờ thấy bohong gạ cái này giờ thì phải thao nó chỉ bông gạ tổ tổ ca lại gần thông dưới đó ngắt lại gần thông từ thầy gúp anh gần thông đó nè <laughs> à, giờ lại giờ chú chỉ là ca nát salah cả hố chỉ là ca nát as-salah ừ. và chỉ bà cả hố ok plus giờ lại ca na as-salah cả hố gầy chừng khen chị ta cả hố chị o cả hố gầy và cái mô anh mà gì thế nè, ya oke kayo le mo anna majazi temana lah ya wa hukmun musanna wal majmu jam'a tashih hukmun mufrad fatakulu qama az-zaitan qama az-zaitun qamat al-muslimatan qamat al-muslimat kala hukum musanna jamak semua ta jamak muzakkar atau jamak muannas hukumnya mufrad guys này co នេះយកកកមកចេះមកហ្វ្រត់កងបើឡាពូន 5M យូនេះកមកអាយសៃសៃទូននេះមកហ្វ្រត់កងប្រយ័ត្នឲ្យមកអានណៃវើកមក al-muslimatán thế hồi lại co mà ta ồ oh. được đấy co mắt anh muslimat thế hồi lại cùng cái uh, cùng ná kì à cùng ná anh muslimat ồ mà nó chạy một phạt cùng và là con nhiều mọt cả đấy dòng cái này nữa นะว่าอัมมาจำอตักซีรฟาฮกมหูฮกมุลมาจาซีอัตตานี่เจเลจมอตักซีรว่าเตยฮารุยตัวไงตะกูลกามาอัรริจาลูวะกามัตอัรริจาลูฮูยาวข่าวเดี๋ยวเขียนสูเดี๋ยวเขียนนั้นนะก็ย่อเลยจมริจาลูนี่จมอตักซีรเฮาไปกับเฮาไงกามาอัลฮุนูด qamat al hunur kaya gay cái do là hunur ni cuma taksir dalam Quran ja'at rusuluhum ya gay Oke, cek musanna kau cek cuma hmm. Hmm. kau. Falamma ja'at rusuluhum, falamma ja'at hum rusuluhum. Chứng rasul ấy cuma taksirnya nih dalam Quran oke. Rus ha, rusuluhum rusulnya. Chứng An, cha At chừng khăn giờ là gai mà con áo chỉ lại trả à rồi nè Sam Sura ya bikin kita al Mujazi. Mujazi, met hang Arab mai. Bahasa aki ke deh. Mabni yun al sama, met kan selau mai tong pi. ថ្ងៃនេះនៅទិនផៅកាន់ផៅនិយាយតាមចាប់ដើមនិយាយតាមរយៈទិនកាន់ណាតែកងហើយជំនិតកាន់តឡៅនិយាយទៅទិននិយាយណានេះ Ting bangsa gap oy nan ngai. Bahasa ke kada ile al-lughah mabniyah ala sama. Ala sama. Len entun pong kom ai boh ma yah te kong ka te mjai ba mjai nan ya. Agap kada boh nan nyepong mai boh bangsa nyem ye kan talang kong kale as-syamsu. Mujazi ile mana mujazi ini ya. Oh mabniyah nyum sama. Ya le ngai ni hukumus loh ya hukumus. Ngai ni hukumus. Pang nyeboh ya. ta kalimah le muzakkar kalimah na, nhưng ta kitab an muzakkar ban muannas sepah yang khan tgai yo kana run na run lam an, nhầm ta nhầm na run nhầm ta cái dai muzakkar ko hai lam an nhầm ta muannas ka ta kalimah dai muzakkar hai muannas ka yo ka hal ke ni halun haza haluka rồi thì lại hà gì hi hà luka cả không vậy nhưng hai kalimah muzakkar hai ta hu tua tua Lengkut ang kaya ho jo kanarun ni. Haji hina naru ke na quality of quality na fiha ha na rujuk na mang mang nar na. Lam surah surah sajdah ayat ni. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastabun am ammal ladzina amanu ha ammal ammal ladzina amanu amilus salihah falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama okay ulama ulama ui lên tờ không tôi cứ tôi là khăn khăn khăn nó xong khăn yêu nợ mấy toàn cốt á người ta ai dắt về một giặc cớ người ta mà ăn này đa hô tung tua tua tới đầu vào ai dắt nó phải nhặt lo nó phải nâng bỏ hô tôi phải cầm ok tên nữa nè này và amma jama at taksir fa hukmuhu al huk hukmul mujazi at ta'nis taqulu قام الرجال قهو كان قامت الرجال قهو قام الهنود قهو قامت الهنود قهو làm tốt an kia nè qalatil arabu amanna à, ní arab là chữ mọ này nè chứ bây giờ kia qalatil này nè nếu như này con này giờ không tu số lên, bớt thao lên mà anh nam một chả gì mà nó tới coi thật từ bây giờ này bơi thao ព្រោះនៅពើថាព្រោះណាតែមិត្តញ៉កលតែអារ៉ាបអាមិនណាnhư à, tìm to nhỉ gố là bà mình như thọ thọ làm cốt an cái giờ bắt cao màu lô tên cái giờ bắt cao màu lô tên nên một sở điện nhau cái cao môn cao môn này này cái giờ bắt cao mồ này này này giờ cái chuyện cái giờ bắt này cao nên một giật các bạn này chính như thọ cái chính từ phải luôn gõ tọt mà nó thắp ăn cốt an thế này giờ <laughs> cái thọ thọ là có cái giờ bắt cao môn này vậy đấy ខ្ញុំតែលពី9391តែអាយ៉ាត់90តែ91យកទៅបែបកានេះវកលនិស្វតុនយកគេយកវលនិស្វតុនអន្តរអន្តរអន្តរស្ងល់ពីនឹងវកលនិស្វតុនអូខេអូខេនៅតាំងទៅតាប់គិតណៅណៅកតាប់ក្លោណតាប់ពីក្លោកអ៊ីលេបតាប់យល់តាប់តាលីលណាអូខេអឺទីប៉ាយទីលមើផ្លោះទីចាប់សោះឡោះ الماء أحكام الفائل مع المفعول này ومنها أي ومن أحكام الفائل أن الأصل أن الأصل فيه أي يلي فعله ثم يذكر المفعول نحو وورث وورث và sa wa warisa Sulaimanu Dawudนะว่ามินหาติมมือนะว่ามินหาไอ้มินอักามอัลฟาเอลนะอันนัลอัสลานี่อันนัลอัสลา fihi fihi ni fi kia nè fa'al aja nah oke okay. yali, ai yali yali kia nè yali fa'al nè فعله فعله ثم يذكر المفعول بانكانا ومنها اي من احكام الفاعل ان الاصل فيه الاصل بنيني جلاله بقى تلاو الاكثر الغالب نا نا الاصل الاصل بنيني الاكثر الغالب ومنها ان الاصل الاكثر الغالب فيه في الفاعلنا أي يلي بخ فاعلك أي يلي الفاعلنا فعله أي يلي الفاعل فعله ثم يذكر المفعول nah udahala ini doroba زيد khalidan doroba زيد khalidan الأصل أن أكثر الغالب لنا أن يلي الفاعل لنا الفاعل أن يلي فعله بيقى نيني فعل بنا فاعل الأصل لنا تمام ثم يسكت المفعول هتاي نن كا تي يعني مفعول ما تو دبا زيتون خالدان أصل لو ينن زيتون خالدان هاي نم يتو دبا خالدان زيتون ញោហូយកោទៅពីអលអក្សារអលហ្គលីបខ្ញុំនិយាយនេះ fi'l pronoun fa'il fa'il pronoun maf'ul ok the next Giao ca Allah là cái wa warisa Sulaimana wa wasal wa wasil wa warisa Sulaimanu Tabut. Ok. Warisa fi'il liền này. Fi'il đó nó fa'il ga Sulaiman, đó nó maf'ul bihi. Giao ca taraba zaitun khalitan ganina. Bạn thấy nè. Wa qad yata'akhkhar. Ok. Wa qad yata'akhkhar fa'il ويتقدم مفعول جوازا نحو قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون ولقد جاء آل فرعون النذور này phe lên này còn maf'ul như này ala này tiếp phải là tổ tay vô tê tìm nghe yam cani này thế là cái yam yam cani này yam ca tổ ra pa cái khalitan zaitun như này này tổ ra pa khalitan dày zaitun ini nih walaqad jaa ala fir'aun an-nuzur kan nih Quran làm vậy đi cái này <laughs> à. và vô chu bần ta là bị giáo và chấp ta cái uh, cái này uh, à, maf'ul lên nè تقنع شوف số, يتأخر الفاعل ويتقدم مفعول karena ta wujud alpha l jawaban giờ ta còn wajib ang nè, Jawazan, fa'il ta gì, phải ta jadi harus mana nè. Này giờ cái này cái tao đã phải dây khó để tan dây tuần harus nhằm tao vào chết và chết vô tệ dễ cả to bao giờ pì lai sa gọi là na âm và luôn à vu chu bàn bao giờ này thế này sa gọi là na âm và luôn à đi lấy vào chết và chết ida ca nát tòmit một ta xin lên này này tòmit một ta xin lên maf'ulan bihi ni ni maf'ulan bihi ni ni tamir mutasil nu na ni tamir mutasil ke maf'ulan bihi ke pronoun wa fa'il na isim zahid ni ni wa chip yo yang ayan mang ya ya sa golat na ambalona ayat Quran làm ni che bay hai bên lấy bờ chép ya che fa'il ha tai hai bên lấy na ni ni tamir mutasil maf'ul bihi Plus na fa'il isim zahid. Tên nghe? Yeh la ngại na no, yeh la ngại ni chừng nghe là cái jelek một con an là sa golat sa âm amva luna na chừng cái kinh jelek chế fire blon là chế mọc ô là tay chừng cái bây chừng chân chả nuôi tồn miết bất ta xin nhà mà chết cầm không không không không fair liền bằng tiếng đấy giờ là chết chết chết thầy bằng chừng này sa golat na âm amva luna na bây chừng giờ cái gai một con an nữa nè à từ ngã cái ngọn tức là con an lại sa golat na âm amva luna à chừng và chết này hạp lại hạp lại tổ mệt một ta sẽ lấy chừng mập ố hí, rồi nào pha e nhân isim rõ hết thế nên là làm làm hasia hau ya hasia thì thì ta nào thế này ok à, thì tua wa tala ibrahim rabbuhu wa tala ibrahim rabbuhu wa izib Ibtala Ibrahima Rabbuhu Rabbuhu này Rabbuhu Pi này vừa chép ngay này Vừa chép ngay Dấu và chép Dấu tắc Phi e đấy vừa chép tắc khít Mà chép tài mà nghe Hai phía này Hai phía này tôi biết được Cảm không Không Này vậy Ibtala Ibrahima Rabbuhu Yahla Yahla Yahla Yahla Yahla Yahla Yahla đây là cái game Quran á. Wa izibtala Rabbuhu Ibrahim. Ni giá là để khăn trẻ lại khăn trẻ không ta tim như nè. Fa'al đó nào fa'al fa'al là maf'ul bihi nữa nè. Chẳng ta tim trẻ ni chừng này. Giờ kia chừng lại này và chép cho trẻ. Giờ trẻ là Rabbuhu đi rồi chúng. Hiện này các tôi tôi này. Wa izibtala Ibrahima Rabbuhu wa chép tạ khiết fa'al e lên này. Giờ kia chừng vào chép á deh lại e tới tắc tìm lại rắp bù hôn mê thòm nào thêm nghe nè nè dòng cái này nè gai một con an mà nó ờ. và Egypta là Ibra và Egypta là Rabbuhu Ibrahim vâng chừng tờ miến nó thông đa tờ miến như tận lọc na tờ lào na pa tại lào bằng nhau thêm nghe giá là chỉ ngay em ấy tờ miến tận lọc mà trời vậy vâng chừng bằng thêm nghe và Egypta là Rabbuhu Ibrahim vâng chừng làm cái tam vâng chừng ok តែងៃថាថាកញូឡៃអូធម្មតាតមានញូញូញូគៀញូរូជូណាមកតឡៅមកញូញូរូជូណាតែមកញូអូតមានហ្នឹងបងទេមែនទេអានេះបើជិបយកតាយកតាតាខៀត file នេះអឺវ៉ៃជីបតាឡាអ៊ីប្រូហ៊ីម៉ារ៉បពូអូខេបើជីបតាខៀតគេកយោឡៃហើយពីនេះតែកែរ៉បពូតឡៅអ៊ីប្រូហ៊ីមជាងតមាននេះតឡប់ណាមកនេះយកតឡប់ណាមកហាមកមកគេមកតឡៅនេះ Thâm na thumira à, talap na talap na mong vậy hataya ba. Wa tập đam al-maf'ul al al-fi'li wal fa'il jawazan. Tan chúng dạ, ta tăng tăng maf'ul như tot talaung fi'il, làm talaung fa'il kat nya tot talaung tua dạ, bang ya. Ya, misalnya senang pang. Utahala khalidan khalidan toroba zaitun. Nih. tentang tango maf'ul bihi ini nyatok telawang fi'il ha, nyatok telawang fa'il ka. Nih, waqad yataqatta maf'ul alal fi'il ya, alal fa'il ka. <laughs> Jawazan. Quran lah ni fariqan kazzabu ni. Maf'ul kene. Nyatok tok telawang fi'il ha, nyatok telawang fa'il ka. Fi'il fa'el fa'il bau jamaah ni ya. Wa fariqan yaqtulun mah Maf'ul bihi ini nyatok telawang fi'il ka, nyatok telawang fa'il ka. yo ni senang pang ni khali tan to da ba zaitun ni khali nya to talamong to da ba nya to talam file ka được đấy ok này pi hết pi bạp này à. và vũ trụ bần ya ô và chép ờ, phải ăn tọt tàu mong mà to tọt tàu mong em cái này harus mana thế là khali tan toroba zaitun cái này nè khali tan toroba zaitun harus menilai talau ini nana yang tapi wajib nyu biar wajib pak fa ayya ayatillah tungkiru ni fa ayya ni wajib to talau mang ya lianna li semnu lianna isman istifham lahu satrul kalam cái do là isim istifham nyu ya to kana gan ya tene jeung istifham ni fa ayya ayatillah tungkirun ayat halai lai kong ayat ayat halai cái đây ayat halai gai kong phong hư anh cơ thôi phong hơi cầm lạ nè chứng ai gia nên mà ôn bị hiền thì bỏ chết cho tập tìm như mong đi tên mấy cái do anh xin tôi hành tờ lão do cái tờ <clears throat> là man terapta man terapta cái do istilah <laughs> itu tau kenal gan ya để bỏ lên man terapta man ok chứng như vậy tao tao lão bằng gì <laughs> À, và Wajib ya ya pada lama ya. Chừng là mơ nữa à ca một phải lên nè. Mơ này. Bởi vì ta là biết cũng wajib ya taqdim maf'ul bihi này to tạp cả đồ khan, Ô ta lên gạ này. Toraba ờ, Musa Isa. Nó tôi phải nó cứ ngại như vậy này. Gang biaya này này. Rồi nó đã erop ngại như vậy. Erop tới tôi coi ta thời coi তাহলে al aslu nó nó cái phi al aslu nó al fa'il fil fa'il nó ai yali fa'il sput fi'il đó fa'il cả maf'ul à bây giờ cái dài này thì ai đó thì coi ta rồi chứng tờ ra phá Musa Isan chú đông phê này chứng ai đó là nế này cái fa'il cho nên này cái maf'ul bihi từng đấy cho nên vừa chép cho tập tìm fa'il mới maf'ul nó vừa chép cho thầy mới có trang cầm lại như này <coughs> nếu như là era bil harakat muqaddarah và chết cho ta ta'kid maf'ul bihi ở ta halim jasa cái daraba hada zaka không lấy đâu không có tao lấy phải chứng ní era thay lấy phải alpini mọi người ni thay lấy maf'ul coi ta tệ mọi người Hakia niang yêu là Arab Arab bil harakat bil harakat muqaddarah này và chết ta ta'kid maf'ul bihi taqdim maf'ul bil harakat muqaddarah. Tengok. Ya hasakat. Tegale tegale toroba eh ah, tolaba gulami akhi. Ni. Gái bơ này. Như là như là tên nó thao hay này, như là thao gái nhưng mà như là toroba gulami akhi. Hay toàn hay. Như là tegale chừng có không tới lại thì khi tôi coi ta thầy ấy thâm đa như phải tập tập ông phi à, này tại em nó phải nhưng đặt lâu nữa thì sáng tờ bà Musa Isa tờ bà Haza Zaka tờ bà Gulami Akhi chừng Arab Gulami Arab ghê mà ôn bihi có phải phải cái do lấy tôi coi ta thầy chừng làm này thật kỳ bab à, alfa alia tại bữa tuần này subhanakallahumma wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaih